Kính thánh lễ chư Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư quý vị đang tham gia khóa cứu kinh. À, dạ, cảm ơn quý vị à, cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, à, kính chư ân à, chư Tăng quý vị à, chờ đợi trong giây lát. nhà dạ, cũng uh, chuẩn bị đến uh, mùa lễ Vu Lan uh, rằm uh, tháng 7 thì uh, à, việc chùa cũng hơi bận rộn một tí xíu nhất là bản thân tịnh đạt cũng bản thân tịnh đạt cũng ờ, phải ờ, ờ, đích thân đi chuẩn bị về cái phần quà từ thiện ở trong rằm tháng 7 cho nên à, thời gian cũng hơi gấp rút một tí xíu và dạ, kính ơn tri ân quý vị đã cho biết đã chờ đợi trong giây lát à, và dạ, ngày hôm nay chúng ta diễn đàn phúc cơ kinh tiếp tục với cái với cái à, lớp học ôn tập cuối tuần à, câu kệ ngôn pháp cú à, số 163 và câu pháp cú số 164 khổng tự ngã hát tá quốc gác như tự Dạ, à, kính à, thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng à, lễ tâm bảo một cách tốt nhất. Arahang samma sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivademi Suakato bhagavata thammo Dhammang namasami สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิDạ một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ hôm nay thì à, chúng ta tiếp tục uh, ôn tập với hai câu kệ ngôn pháp cú số 163 và 164 phẩm Attawaka phẩm tự ngã. À, với hai câu kệ ngôn pháp cú này thì chúng ta sẽ à, được uh, tìm hiểu về cái uh, ý nghĩa cũng như là cái duyên sự uh, đã được uh, nghe giảng dạy nhiều lần ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh và hôm nay thì chúng ta được uh, có cái uh, duyên để mà tự mình ôn tập lại à, đối với cái uh, kinh pháp cú, pháp cú này thưa thực sự cho quý vị chúng ta à, học hoài cũng không hết mà tu hoài cũng không có hết bởi vì à, đây là những cái câu kệ ngôn pháp cú Đức Phật ngày dạy gì từng trường hợp khác nhau từng khía cạnh trong cuộc sống khác nhau từ cái việc đó là à, vị thánh tăng a la hán cho đến những người ngoại đạo cho đến những cái lúc mà tán dương về ân đức của chư Phật cho đến những cái hoàn cảnh xảy ra bởi cái việc đó là à, những cái khó khăn xảy ra trong cái Phật giáo thời kỳ Đức Phật cho nên à, đây là những cái bài học mà chúng ta cứ học hoài học mãi và những cái kinh nghiệm thực tế để chỉ cho cái lỗi lầm cũng như là những cái bài à, những cái câu nói Đức Phật ngài nói để làm cho sáng tỏ dứt trừ cái hoài nghi và trong hai câu kiện ngôn pháp cứu hôm nay chúng ta học thì à, chúng ta sẽ thấy à, những cái trọc khác nhau ở một cái cạnh khác à, liên quan đến ngài à, Devadatta và ngài à, à một vị à, tỳ khưu tên là Kala. À, một lát nữa thì chúng ta sẽ ô được ôn tập chánh kinh cũng như là cái duyên sự tóm tắt để chúng ta gợi nhớ lại những cái bài học mà chúng ta đã từng học, đã từng nghe. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu cho buổi ôn tập. Atta Attawaka phẩm tự ngã câu kệ ngôn pháp cú số 163 Suka ka suka suka rani sa ata no ahita ni cha yang we hi tan ja sa thu sa thun cha tăng we barama dukarang sukarani sa thu ata no ahita ni cha Yang quê tan cha sa thun cha Tăng quê parama đúc ca Dễ làm các điều ác Dễ làm tự hại mình Còn việc lành việc tốt Thật tối thượng khó làm Dễ làm các điều ác Dễ làm tự hại mình Còn việc lành việc tốt Thật tối thượng khó làm câu số 164 Yo sa sa nang arahatang Ariyanang tama jivinang Batiko sati dumme thong Dithin nisaya bhavikang Panikata kasewa Ata khanyaya phalati Yo nang arahatang Ariyanang tama jiwinang Matiko sati dummeto Ditthini saya babikang Palani kap kaptha kasewa Ata khanyaya palali palati Kẻ ngu si miệt thị Giáo pháp bậc la hán Bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh màng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt bản việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu nhà dạ, xà tú xà tú làm thay dạ. dạ cảm ơn bác Quách Thanh đã hỗ trợ post bài Ờ, tiếp theo sau đây thì ờ, xin ờ, kính mời quý vị chúng ta cùng ôn tập à, hai câu kệ ngôn 163, 164 và cái duyên sự tóm tắt à, liên quan đến hai câu kệ ngôn pháp cú này. À, như chúng ta đã tìm hiểu đó là những cái câu kệ ngôn pháp nén cú này đó có những cái bài học à, riêng cá nhân từng trường hợp riêng biệt nhưng cố gắng làm sao mà chúng ta nhìn vào trong đó từ cái nghĩa lý của pháp cú từ cái à, duyên sự mà chúng ta rút được cái bài học cho riêng mình thì lúc đó việc học việc học Phật pháp chúng ta sẽ thấy có cái sự lợi ích và chúng ta có cái sự có cái niềm vui để mà chúng ta tiếp tục ừ, chúng ta tìm hiểu tiếp tục để chúng ta à, lắng nghe cái sự giảng dạy Bây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 Sukara ni asa thu ni Attano ahita ni chá Yang quê hi tăng chá Sa thun chá Tăng quê bá ra má Đúc cá răng Sukara ni á sa thun ní Attano ahita ni chá Yang quê hi tăng chá Sa thun chá Tăng quê bá ra má Đúc cá răng Dễ làm các điều ác dễ làm tự hại mình còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm dễ làm đọc thiên sự câu 163 kệ pháp cú này được đức bổn sư thuyết khi an ngự tại bá ná đề cập đến tỳ khu đê quá đáp tá tỳ khu đê quá đáp tá xuất gia giới phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, Tỳ Khu Đê Quá Đáp Tá tuyên bố sẽ hành lễ bố, phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, Tỳ Khu Đê Quá Đáp Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen và hết câu 163 sau đây con xin kính đọc câu 164 vô sa xá năng á Ariya năng thầm ma trì quy năng bát tích Cô xá ti đùm mê thô đức thần nít xà giá bà bí cằn phá là ni cáp thá cáp xề quá áp ta khành nhà giá bàn lá tí Vô xà xá năng á ra hát năng thầm má trì quý năng bát tích cù xá ti đùm mê thô đức thần nít xà giáp bà bí cằn pha là ní cáp thá cá xề quá á tá hành nhà giáp phàm lá tí kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mà quả tự hoại diệt kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt bản dịch của ngài thích minh châu dạ thưa sau đây con xin kính đọc duyên sự câu 164 kệ pháp cú này đức bổn sư thuyết khi an ngự tại chê táo quá ná quý hà rá đề cập đến trưởng lão ca lá thầy là nhị tỳ khu có tánh ganh tị và sợ mất thí chủ đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe đức phật thuyết pháp tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu phật thính pháp thấy vậy thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và mặt giới đức phật xin đức phật đừng dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của Thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiểu trí chấp theo tà kiến, quấy ác, miệt thị giáo pháp của chư Phật. Như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ hết. Kính cảm ơn Huynh Vattanara Mosba kính mời cô cẩm dân và dạ, sa thú sa thú xít Đàn đông Nam mô bút Tha Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô sanh Kha Giá Con kính định lễ Đức Phật Con kính định lễ Giáo Pháp Con kính định lễ Đức Tăng con kính lên lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room con xin đọc ông bài câu pháp cú số 163 Sú cá ra ní á xà phu ní atpano pa nô á hí ta ní chá văn quê hí tâm chá sa lum sa thum chát tăng về má rá má đúc cá răng su cá ra ní á sa thu ní Pa nô á hí ta ní chá Dân về hí tâm chá sa thùng chá Tăng về phá rá má đúc cá răng Đúc cá răng dễ làm các điều ác dễ làm tự hại mình còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm dễ làm các điều ác dễ làm tự hại mình còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm bản dịch của hòa thượng minh châu và con xin đọc câu bất kệ kệ bất cứu Duyên sự kệ Pháp Cú Số 163 Kệ Pháp Cú này được Đức Bổn Sư Thuyết Khi an ngự tại quê lú quá ná Đề cập đến tỳ khu đê quá đát tá Tỳ khu đê quá đát tá xuất gia với Đức Phật Nhưng lại có những ý nghĩ nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, thì khu Đê Quá Đát Tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, thì khu Đê Quá Đát Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng Người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp Gây tai họa cho mình Nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen và hết con xin đọc câu pháp cú 164 Vô sa xá năng á rá há tăng Á rí gia năng Thâm má chi quý năng Bá tít cô xá tí đùm mê thô Đít thiên nít xà giá bà bí căn Bá la ní cát thá Cát xê quá áp bá gần nhà giá bá lá tí vô xa xá năng á rá há tăng á rí già năng thầm má chi quý năng bá tít cô xá tí đùm mê thô nít thuyền nít xà giá ba tí căng bá đà ní cát thá cát quê quá cát xê quá ác tá gần nhà giá tá đá tí kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc a la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh chánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt bản dịch của hòa thượng minh châu Duyên sự câu kệ Pháp Cú 164 Đức Bột Sư thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá đề cập đến trưởng lão Ca Lá. Thầy là một vị tỳ khu có tánh ganh tị và sợ mất. Thí chủ đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật tính pháp Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến Pháp hội và bạch với Đức Phật, xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo Pháp cao siêu nhiệm màu, mà hãy đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của Thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiểu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo pháp của chư Phật như thế là cố gắng tự hủy diệt mình và hết và cảm dân đã đọc bài xong mến mời bằng tay của pháp nguồn lột cai Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh con kính đảnh lễ đại đức tịnh đạt con kính đảnh lễ đại đức tuệ đức con xin kính lễ cô tu nữ nhiều pháp dạ con kính chào toàn thể đạo tràng cảm ơn uh, nhung phạm cô uh, à, dạng đông chưa biết tín hiệu âm thanh tốt cảm ơn cô hoàng nguyệt dạ con uh, cảm ơn chú bát thân á con xin phép được đọc bài câu pháp cú 163 sukara ni asa thu ni atano a ta nô a hi ta ni cha yang we hi tành cha sa thun cha tăng we para ma đúc rằng dễ làm các điều ác dễ làm tự hại mình còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ, con xin phép chắc đọc phần duyên sự Dạ, đơn sự có pháp cú 163 Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Quế Ru Wana về đề cập đến tì đê ta đắc tá đê quá đắc tá tì khiu đê quá đắc tá xuất ra với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối Đức Phật Riêng trong lần này, tỷ khưu Đê Quá Đắc Tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn. Hơn thế nữa, tỷ khưu Đê Quá Đắc Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kể ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây ra tai họa cho mình nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen dạ hết con xin đọc tiếp câu pháp cú 164 ạ Yo sa sa năng arahatang ariya năng thamma chi huy năng pati patik cô sati đùm mê thô tít thỉnh ni xá ya bà bi căng pa la ni cát tha cát xê qua át ta khánh nhà ya pa la ti kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả lại như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu kệ pháp cú này đức bổn sư thuyết khi an ngự tại chê tá quán lá quý ha lá đề cập đến trường lão ca lá thầy là vị tỳ khưu có tính ganh tị và sợ mất thí chủ đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe đức phật thuyết pháp tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính Pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến Pháp hội và bạch với Đức Phật. Xin Đức Phật dừng việc giảng dạy ờ, giáo Pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy ờ, đổi đề tài thời Pháp giảng, thời Pháp và giảng về Đức Bố Thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của Thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiểu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo pháp của chư Phật như thế là cố gắng tự hủy diệt mình dạ hết ạ con xin phép được giống với tên cô Trần Đạo ạ dạ. dạ Nam Mô Bích Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang Ca Giá Con kính đảnh lễ Thường tọa Minh Hạnh Đại Đức Tệ Đức đại đức tịnh đạt cùng chư cung đức tăng kính lễ cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ con xin uh, ờ, kệ câu kinh pháp cú số 163 Sukarani asathuni atano ahitani cha yang với hi tăng cha sa thun cha tăng ba ra mà Dukkha răng Sukarani asa à thu ni Attano ni cha Dần với hi tăng cha sa thun cha Tăng với ba ra mà đúc kha răng Dễ làm các điều ác Dễ làm tự hại mình Còn việc lành việc tốt Thật tối thượng khó làm đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ Pháp Cứu này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Vê Lú Quá Ná, đề cập đến tỳ khu Đê Quá Đát Tá. Tỳ khu Đê Quá Đát Tá xuất gia với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này tỳ khu Đề Qua Đát Tá tuyên bố sẽ làm hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỳ khu Đề Hòa Đáp Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia nhưng đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kể ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khinh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen câu kinh pháp cú số 164 Dù sa sa năng a à ra ha tăng a ri ya măng thầm ma chi vi năng bà tích cô sa tỳ thâm mê thô đích thiên ni sa và ba bi căng ni tha Palanikanthakasewa Attaganya và ti. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng thầm ma chi vi năng bà tích cô sa tỳ thông mê thô, đích thinh ni sa và ba bi căng và la ni can thà ca xế quá atta găng nha và ta nhà ti kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài an ngự tại Chetavana Vihara đề cập đến trưởng lão Kala. Thầy là vị tỳ khô có tính ganh tị và sợ mất thí chủ. Đã thuyết một đã thuyết phục một bà tính nữ thân tính của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên, bà tính nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến Pháp hội và bạch với Đức Phật. Xin Đức Phật dừng việc giảng giải giáo Pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của Thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiếu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo Pháp của chư Phật như thế là cố gắng tự hủy diệt mình và cảm ơn Vinh ờ, Quá Thana và chị đăng Đông đã post bài ạ.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 hy tanh trả ra thông cha Tăng quê ba ra mà đúng ca rằng Dễ làm các điều ác Dễ làm tự hại mình Còn việc lành việc tốt Thật tối thượng khó làm dạng con cảm ơn cô dạng đông Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư Thuyết khi ngự an ngự tại quê Lú Quá Ná đề cập đến tỷ kiêu đê quá đát tá. Tỷ kiêu đê quá đát tá xuất gia với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối Đức Phật. Riêng trong lần này tỷ kiêu đê quá đát tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng không hành tăng sự chung với đức thế tôn nữa hơn thế nữa tỷ khiu đê quá đát tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như đại đức ananda khi đức phật nghe thuật lại sự việc ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen Dạ câu 164 Dù xá xa năng à ha à ra ha tăng à ri ra năng thầm ma chi quy năng bà tích cô sa tỷ đum mê thô đít thinh đít sa ra ba bi căng bà la ni ca tha ca xê quá át ta canh nga ra phan la tì kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả như như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt đấy là bản dịch hòa thượng Ních Trung Châu câu kệ 100 duyên sự của 164 kệ pháp cú này Đức Thế Tôn Đức Bổn Sư Thuyết khi an ngự tại chê tá quá ná Quý Ha Rá đề cập đến trưởng lão Ca Rá, thầy là vị tỳ khưu có tranh tị và sợ mất thí chủ. Đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết Pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu mà đến hầu Phật thính Pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến Pháp hội và bạch Đức Phật xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo Pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của Thầy, Đức Phật dạy những lời trên. Người thiếu trí chấp theo tà kiến, quấy ác nghiệt, miệt thị giáo pháp của chư Phật như thế là cố gắng tự hủy diệt mình dạ con xin hết con kính mời vị kế tiếp ạ Dạ, sa thú, sa thú, xít quang thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, đại đức tuệ đức, đại đức tịnh đạt. Con kính lễ cô tu nữ như pháp, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng Con xin bài câu pháp cú 163. Con kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Suka, Sukadani Asathuni Atano Ahitani Cha Yang Quê Hít Đành Cha Sa Thùng Cha Tăng Quê Parama Dukkha rằng dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt thật tối thượng, khó làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin đọc duyên sự câu pháp cú 163 Con cảm ơn cô Dạng Đông ạ. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi ăn ngự tại quê Veluwana đề cập đến từ khưu Devadatta Tỷ khưu Devadatta xuất gia với Đức Phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, tỷ khưu Devadatta tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng, không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỷ khưu Devadatta còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp, gây tai họa cho mình, nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Dạ hết câu 163. Con xin đọc câu 164 ạ. Yo sa sát năng arahatang ariyanang thamma chi vi năng pati ko sati dumme tho ditting nisaya pa pi phát là ni các thác các xê quá át tạ khanh nhà yá phan lát tị kẻ ngu si mệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt bản dịch của hòa thượng thích minh châu ạ câu duyên sự câu 164 Kệ pháp cuốn này, Đức Bổn Sư Thuyết khi an ngự tại Chetawana Vihara, Vihara đề cập đến trưởng lão Kala, thầy là vị tỳ khưu có tính ganh tị và sợ mất thí chủ, đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến pháp hội và bạch với Đức Phật. Xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của Thầy, Đức Phật dạy những lời trên, người thiểu trí chấp theo tà kiến, quấy ác miệt thị giáo pháp của chư Phật. Như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con xin mời cô Tuệ Duyên ạ. Dạ con cảm ơn cô Dạng Đông ạ. Dạ, à, sa thú, sa thú cảm ơn uh, Nhung Phạm. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính lễ tường tâm linh hạnh đại, đại đức trời đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và trân chào quý thiền nam tín nữ. Thì bây giờ Thủy Duyên xin kể kinh pháp cú số 63. Cảm ơn quân đạo pháp ni nô ta ni chá yang quê tăng chắc sa thung chá tăng quê bá ra mắt đúc cá rằng su ga ra ni a sa thu ni a ta no a di cha quê cha xa tầng quê pa ra mà đục ca ra để các điều ác dễ làm tự hại mình còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm khổ thơ hòa thượng thích minh châu kệ ngộ kệ pháp cú này được đức bổn sư thuyết khi an ngự tại Chê Lú Wana. Đề cập đến tỳ khưu Đê Quá Đắc Tá, tỳ khưu Đê Quá Đắc Tá với Đức Phật, nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo và nhiều lần tỏ ra chống đối với Đức Phật. Riêng trong lần này, tỳ khưu Đê Quá Đắc Tá tuyên bố sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự riêng không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỳ khu Đê Quá Đách Tá còn lôi kéo các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc à, câu kệ ngôn trên với ý nghĩa rằng người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình <coughs> nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen dạ, hết câu kệ ngôn 163 bây giờ tới 164 dù xa năng ác arahat Adiya năng tham mắt chỉ vi năng bất tích cố tích đùm mê thô định nít xà giáp bà bi cằng có là ní các thắc các xề quá áp tắc gần nhà giáp phát là tí Yo xa xa năng a ra tăng a ri gia năng thầm chi vi năng bà tích cô sa ti đâm thô nên sa giả ba bi căng và la ni ca ta ca ta ta ganh nhà giả và là tỳ kẻ ngu si miệt thị la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hòa diệt phổ thơ hòa thượng thích minh châu kệ pháp thiết khi an ngự tại chê tả quanh á Quý Gia Rá đề cập đến trưởng lão Ca Lá. Thầy là một vị tỳ khu có tỵ và sợ mất thí chủ đã thuyết một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên, bà tín nữ đã không làm lời mà đến hầu Phật thính pháp. Thấy vậy, thầy cũng gấp rút đi đến Pháp hội và bạch với Đức Phật. Xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo Pháp cao siêu nhiệm màu mà hãy đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và trì giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của Thầy, Đức Phật dạy những lời trên, người thiểu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo pháp của chư như thế là cố gắng như thế là cố gắng tự hủy diệt mình dạ đã hết duyên sự dạ, cảm ơn Quách Thanh Ái và chị Rạng Đông đã post bài. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Vinh quá Thanh. Xà thu xà thu làm thầy cô tu nữ tế duyên. <clears throat> Nam mô Phật thầy Nam mô Tham Maya, Nam mô Sẵn Thaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo dạ pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kệ kinh pháp cú số 163 64 cùng duyên sự. là dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp cùng toàn thể đạo tràng cho biết nghe rõ. <clears throat> Dạ cần kính là tri ân đại đức từng Đạt. <clears throat> Con xin kể trước bài kinh pháp cú số 163. Sukarani asatuni attano ahitani cha yang ve hitan cha satun cha tăng về paramadu dễ làm các điều ác dễ làm tự hại mình còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm bản dịch của ngài minh châu kể pháp cú này được đức bổn sư thuyết khi ngài ngự tại veluvana đề cập đến tỳ khưu thewatata tỳ khưu devata xuất gia với đức phật nhưng lại có những suy nghĩ thay đổi riêng theo ý mình và nhiều lần tỏ ra chống đối với đức phật Riêng trong lần này, tỷ khiêu và đạt ta tuyên bố sẽ hành lễ phát lộ và các tăng sự riêng không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa. Hơn thế nữa, tỷ khưu Devadatta còn lôi các vị khác tham gia chung như Đại Đức Ananda. Khi Đức Phật nghe thuật lại sự việc, Ngài đã cảm thán bằng câu kể ngôn trên với ý nghĩa rằng Người có khuynh hướng ác thì thật dễ tạo những ác nghiệp, gây tai họa cho mình nhưng họ lại thật khó làm những điều thiện có lợi ích đáng khen. Câu 164 yosasanang sa sa năng a ra ha Sa Patiko sati dumme tho Ya Pa Pi Ditting nisaya papikang Palani kata kasewa Atta khanyaya palati Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt bản dịch của Ngài Minh Châu. Kệ Pháp Cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi an ngự tại Chetawana Vihara, đề cập đến trưởng lão Kala. Thầy là một vị tỷ khưu có tính gan tị và sợ mất thí chủ. Đã thuyết phục một bà tín nữ thân tín của mình không nên đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Tuy nhiên bà tín nữ đã không làm theo lời mà đến hầu Phật thính Pháp. Thấy vậy thầy cũng gấp rút đi đến Pháp hội và bạch với Đức Phật. Xin Đức Phật dừng việc giảng dạy giáo Pháp cao siêu nhiệm màu, mà hãy đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và chỉ giới thôi. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy. <clears throat> Những lời trên, người thiểu trí chấp theo tà kiến quấy ác miệt thị giáo Pháp của chư Phật. Như thế là cố gắng tự hủy diệt mình. Dạ hết con xin được xuống mic. Dạ. Kính mời cô tu nữ Niều Pháp với Đức Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ, sa thú, sa thú, kính cảm ơn Minh Bác Thanh Đa. Nam Mô Bụt Thà, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn cô sẵn đông cho như pháp biết được tín hiệu và dạ, con thấy hết giờ rồi nên con muốn để cho đại đức à, tịnh đạt và kết thúc bài học ngày hôm nay nên con xin phép được trốn học và con xin thay mặt đầu tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tịnh đạt từ bi hoan thị trở lại tăng đàn để chúng con được nghe phần lúc kết ngày hôm nay dạ con kính nhân mít đến xưa ạ dạ sa thú sa thú lành thai dạ cảm ơn quý vị à, dạ một lần nữa chúng tôi được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp phú kinh nhất là lớp học à, ôn tập cuối tuần này dạ chúng ta cũng ờ, hết ờ, giờ sinh hoạt rồi thì ờ, hai câu kệ ngôn pháp cứu này đó à, quý vị thông cảm cho tức là đang có khóa tu mùa hè trên các siêu nhỏ ở hơi đông hơi ồn tí xíu um, à, câu số 163 164 phẩm từ ngã ta quát gá um, nói về uh, cái à, những câu chuyện ông nói về cái uh, việc mà uh, liên quan đến cái việc uh, làm thiện hay là làm ác của bản thân mình uh, gây hại hay là có kết quả tốt đẹp về sao à, ở trong cái hai câu kệ ngôn mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay đó thì à, đáng chú ý đến đó là câu kệ ngôn số 164 và 164 À, của trưởng lão à, Ca Lá à, với cái tính ganh tị và sợ mất thí chủ <laughs> tại vì cái điều này là cái điều không phải chỉ là riêng à, người xuất gia mà người tại gia chúng ta chúng ta cũng rất là dễ bị mắc phải à, ở đây tình đạt muốn mở rộng ra tí xíu đó là ở trong văn hóa Việt Nam mình chúng ta có cái câu đó là ăn cây nào rào cây nấy à, đó là một cái cách sống à, chu đáo biết nhìn trước biết nhìn sau nhưng thưa quý vị rằng với cái tính ganh tị và sợ mất bạn hữu đó mà sợ mất ở đây là sợ mất là cái người đó đi đến học đạo hay là đi đến nói chuyện với một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn mình à, mình tìm cách để ngăn cản thì cái điều đó quả là một cái tai hại cho chính bản thân người đó và những người à, à, thân cận với người đó à, quý vị thấy rằng à, với cái sự à, à, ngăn cản đó làm cho bản thân mình và cái người bạn của mình á, không có được tiến hóa không có được cái sự lợi ích giống như là bây giờ mình có thiện cảm với cái ngôi chùa A mình muốn giữ bản thân cái người cư sĩ đừng nói là cái người các vị à, xuất gia trong chùa bản thân cái người cư sĩ cũng muốn lôi kéo những cái người phật tử đi đến cái ngôi chùa ai giống như mình để mình, mình có thiện cảm nhưng mà cái người đó lại không có thích hợp với cái ngôi chùa A đó thích hợp ở đây là cái môi trường cái hoàn cảnh cái không gian cũng như là cái đối tượng mà vị đó tiếp xúc và mà chỉ thích hợp với cái ngôi chùa B tuy rằng ở xa tuy rằng là ít có thời gian đi đến nhưng mà cái người này lại kéo lôi kéo và tìm cách để mà chê bai hạ bệ hay là khuyên là đừng có đi đến ngôi chùa b rồi ờ, riết một thời gian sau thì cái tâm đạo của người bạn của mình á nó mất dần mất dần và không còn đi chùa nữa thì phải đó là một cái điều rất là đáng tiếc à, đó là cái bài học mà chúng ta có thể ra được cho bản thân mình à, khi mà một người có cái ý định làm thiện có một cái ý định để mà học hỏi cái điều hay lẽ phải thì mình cần phải tạo mọi cái điều kiện ở đây là người bạn hay là người trong gia đình mình người chồng người vợ người ông người bà người con người cháu có cái định đi chùa có cái định đi nghe pháp có cái định đi học cái điều hay lẽ phải thì mình phải khuyến khích mình chỉ ngăn cản là khi nào mà thấy có cái sự nguy hiểm thấy có cái sự bất lợi thì đó là cái người mà cái tính cách mà chúng ta cần phải hướng đến ừ. à, cho nên cái điều à, câu này chúng ta đọc á, chúng ta duyên sự chúng ta đọc á, là chúng ta chỉ thấy rằng à cái vị tỳ kheo ca lá này có tính như vậy như vậy ích kỷ nhỏ nhen nhưng mà khi mở rộng ra bản thân mình cũng cũng có thấy là mình cũng có hình ảnh ngày trưởng lão ca lá ở trong đó ừ, cho nên chúng ta cũng phải à, à, rút ra bài học cho riêng mình là như vậy chứ không phải đợi khi mà chúng ta xuất gia chúng ta gặp trường hợp giống như là à, khu ca lá chúng ta mới áp dụng dạ yeah. đó là những gì mà tình đạt rất là mong mỏi cũng rất là cố gắng để mà trong những mỗi cái bài chia sẻ liên quan tới pháp cú và những cái bài ôn tập tình đạt muốn hướng đến để cho quý vị thấy rằng mỗi một cái bài học như vậy chúng ta đều thấy chúng ta trong đó thì lâu ngày dài tháng chúng ta sẽ tìm được những cái lợi ích qua những cái kinh nghiệm thực tế và những cái bài học thực tế và chúng ta áp dụng những cái câu cái câu này à, ví dụ như là chúng ta áp dụng được à, khi mà chúng ta thấy rằng mình có cái tính ganh tị và muốn giữ người khác lại đừng cho đi qua cái người đó đi tìm những cái bạn mới à, chúng ta phát hiện như vậy là chúng ta thấy à, à giống giống một cái câu chuyện câu kệ ngôn pháp cú bốn. chúng ta lại chúng ta nhớ lại ừ. À, kẻ ngu si miệt thị giáo bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mau quả mang họa tự hoại diệt nếu mà chúng ta làm theo cái cách này thì chúng ta là những người à, tự hại mình tự hại mình với cái tư tưởng với cái khuynh hướng đó là mình tự hại mình và hại luôn người khác à, và hôm nay thì chúng ta ôn tập à, hai câu kệ ngôn 163 và 164 À, một lần nữa chúng con xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn à, cho đến giờ phút này. À, xin kính chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô à, Bụt Thầy giá. nhà dạ, kính mời à, à các vị MC trở lại với diễn đàn cô cảm ơn ạ. Dạ, sa thú, sa thú lành thai, chúng con kính tri